Xin chào anh em nhé Đấy, thì cũng đã rất là lâu rồi tôi không làm cái video nói về cái cách nghe hồ tài xỉu để hướng dẫn cho anh em cái cách nghe Đấy. thì à, cái cách nghe hồ tài xỉu này không phải là anh em nào cũng nghe được cái trong người của anh em phải có cái cảm âm phân biệt được cái mặt nào là mặt lục cái mặt nào là mặt nhất Đấy. khi mà anh em phân biệt được mặt nhất mặt lục rồi thì anh em rất là dễ Đấy, cực kỳ dễ để anh em có thể là phân biệt được phân biệt được cái chén nào tài chén nào xỉu nhé đấy thì ờ, tôi cũng nói rồi không phải là ai cũng nghe được hột tài xỉu có những người đánh rất là lâu rồi nhưng không thể nghe được hột tài xỉu nhé sau đây tôi vào tôi sẽ hướng dẫn cho anh em à, hướng dẫn cho anh em cái bước đơn giản nhất để anh em có thể là nghe hột tài xỉu Đấy, nghe được cái hột tài xỉu chợ anh em nhé Đấy, đây là nguyên hột tài xỉu chợ anh em nhé Đấy, nước muối Đấy, nước muối thì à, giờ tôi sẽ lấy à, ba hột ba hột để và hướng dẫn cho anh em cái cách nghe nhé nói chung là cái cách nghe hột tài xỉu này thì nó vô cùng là đơn giản thôi đấy đơn giản với những ai mà có cái cảm âm ở trong người còn ai mà không có cảm âm thì uh, anh em học thế học nữa thì anh em cũng không thể nào biết hết được không thể nào biết nhiều và nghe nhiều được bằng cái người nó có cảm âm anh em nhé Đấy. người có cảm âm thì sẽ nghe được nghe chuẩn hơn nghe tốt hơn anh em nhé đấy thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ thử qua nam châm về cái bộ hột này đấy, thử đã thử tăng tích thì thử luôn tất cả cho anh em luôn nhé hột chợ mà anh em đó thì uh, giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy thì cái bước đầu tiên để mà anh em có thể là nghe được bộ hột tài xỉu chợ này thì cái bước đầu tiên cái điều đầu tiên nói thì đó chính là cái đam mê Đấy. cái đam mê cái đam mê ở đây không phải là đam mê cờ bạc nhé anh em nhé đây không phải là đam mê cờ bạc mà đam mê về chơi và muốn uh, hứng thú thì anh em chơi cái bộ hột này thì anh em cảm thấy hứng thú thì anh em mới chơi được nhá đấy không phải là không phải là anh em mà đam mê cờ bạc đấy thì à, cái à, video này đấy, tôi hướng dẫn cho anh em đấy, thì anh em nào mà đã biết nghe rồi thì anh em nghe cùng với tôi đấy, cùng với tôi phân âm cái bộ hột tài xỉu này cùng với tôi xem là cái độ chuẩn xác của của của tôi và của anh em nó có trùng nhau có hợp nhau hay không nhé Đấy thì ờ, cái điều đầu tiên nói đấy chính là cái ờ, cái cái gọi là cái đam mê khi mà anh em chơi với cái bộ hột tài xỉu này nhé đấy, có hứng thú chơi bộ hột tài xỉu này và cái thứ hai nữa là phân biệt được cái âm bộ hột tài xỉu đấy, thì phân biệt nó như thế nào khi anh em đến sân chơi hay là anh em tập ở tập ở nhà thì anh em phải phân biệt được mặt nào mặt nhất đấy, mật nhất nó xuống nó sẽ như thế nào Đấy, mật lục nó rơi xuống nó sẽ như thế nào Đấy, thì có rất nhiều anh em vẫn chưa biết thì tôi sẽ nói cho anh em ở trên cái video này nhé Đấy, thì uh, khi mà mặt nhất đấy, mặt nhất nó rơi xuống nhá mặt nhất rơi xuống thì nó có cái âm đấy, nó có cái âm của bộ tài xỉu này nó là âm rè anh em nhé cái âm rè âm rè khi mà mặt nhất xuống lúc nào nó cũng có một cái âm rè ở đằng sau Đấy, thì anh em phải nghe thật là kỹ thì anh em mới có thể là phân biệt được có, có thể là cảm âm được cái bộ tài xỉu này nhé Đấy. thì tôi sẽ thử cho anh em này Đấy. Đấy, anh em nghe cái độ rè không? còn khi mà mặt lục nó rơi xuống này mặt lục rơi xuống là nó có âm chuông nhá, âm chuông âm thanh Đấy, đại thuật là đại loại là cái cái cái mặt à, lục nó rơi xuống này Đấy, thì anh em nghe thấy nó rất là trong Đấy, rất là trong rất là thanh Đấy. để cho anh em à, phân biệt được hai cái mặt lục và mặt nhất đó là như vậy Đấy, thì mặt nhất nó rơi xuống mặt nhất rơi xuống thì anh em đánh tài Đấy nhất rơi xuống thì anh em đánh tài Đấy. thì nhất rơi xuống nó có cái âm lết âm rè là, là có âm lết đằng đằng đằng sau cái cái cái, cái hột tài xỉu này đằng sau cái cái âm của bộ hột tài xỉu này Đấy, thì anh em sẽ phân biệt được rất là dễ thôi Đấy, thì nói để cho anh em biết giờ tôi sẽ cho anh em à, thấy là mặt lục nó rơi xuống nó như nào nhé đấy nghe thanh đúng không đấy. đấy nó không như mặt nhất này mặt nhất này đấy. lúc nào nó cũng có một cái âm dè đằng sau đấy. thì cái cách mà anh em có thể nghe được hồ tài xỉu là anh em có thể phân biệt anh em phân biệt được cái âm đấy, âm của hồ tài xỉu thì cái âm đấy thì ờ, thì cái âm ờ, âm tài âm xỉu thì khi mà anh em nghe được cái âm nào mà nó trong nó thanh nó nó thoát cái bộ hột thì là nó sẽ nó sẽ là âm tài anh em nhé còn cái âm xỉu của nó thì anh em nghe nó nghe nó trụ thứ nhất là trụn thứ hai nữa là có cái âm rè đằng sau nhá cái âm rè cái âm rè thì anh em phải nghe thật là kỹ cái âm nhất này Đấy, cái âm nhất này rất là khó nhá. rất là khó cái gì cái cái gì nó cũng khó thôi chứ không phải là cái gì nó dễ cả anh em phải tập luyện Đấy, tập luyện theo một cái quá trình gọi là tập trung nhất Đấy, để anh em có thể nghe được nha thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em anh em nào mà nghe được thì anh em cảm nhận cùng với tôi nhé đó như cái chén này thì có cái âm rè đằng sau này Đấy, âm rè đằng sau tức là mặt nhất xuống nhá mặt nhất rơi xuống thì nó sẽ có âm rè đằng sau mặt nhất rơi xuống thì tất nhiên rồi mặt lục nó sẽ ngửa lên nhá Đấy, thì cái chén này tôi chưa hẳn chắc là mặt nhất nó xuống thì mặt nhất với mặt nhị thì nó hơi giống nhau nhưng mặt nhị nó có cái độ rẻ nó hơi yếu hơn so với mặt nhất Đấy. thì cái cái đường này tôi sẽ đánh đường tài Đấy, đường tài thì tôi đánh à, đánh đánh đánh ngũ tài chứ không đánh lục tài nhé đó có cả ngũ có cả lục Đấy, nhưng mà khi mà anh em nghe hồ tài xỉu thì anh em phân biệt cái âm cuối cùng của hồ tài xỉu anh em Đấy, thì âm cuối cùng nó mới là, là âm chuẩn Đấy, thì anh em nào mà nghe tốt hơn thì anh em có thể là nghe âm thứ nhất và âm cuối nhé tiếp tục cho anh em này Đấy, chén này tôi bỏ chén này bỏ nhưng anh em bỏ vẫn mở này Đấy. bỏ này Đấy, như chén này thanh nhất xỉu nhất nhị xỉu anh em này đó đúng không tiếp tục cho anh em chén này đánh ngũ lục tài đấy, có mặt ngũ nhưng mà cái chén này bị phản đấy thì nói chung là cái cái này cái cách nghe này thì anh em nghe được mặt hột tài xỉu đấy chứ chưa chắc 100% là anh em có thể đoán được tài đoán được xỉu nha thì anh em nào mà nghe lâu ấy thì anh em có thể nghe toàn bộ cái bộ hột tài xỉu ba cái bộ hột tài xỉu Đấy, nó nghe nghe cái bộ hột tài xỉu nó rơi xuống cái đường tài của nó như nào cái đường xỉu của nó như nào thì anh em vẫn đoán được nhá Đấy, như cái chén này thì tôi đoán 100% nó sẽ là đường tài đường tài cực kỳ to luôn 456 gì đó Đấy, 453 à 463 chứ không phải 456 Đấy. tiếp tục cho anh em này. bỏ đi nhá cái này bỏ chén này đánh xỉu anh em nhé Đấy, chén này đánh xỉu chén này đánh xỉu thì anh em đánh uh, nhị xỉu đấy, nhị xỉu đấy thì uh, đấy chính là cái toàn bộ cái uh, bước mà anh em có thể là nghe được một tài xỉu trợ nó hiệu quả anh em nào mà muốn học nghe cái hột tài xỉu thì anh em có thể là alo cho tôi qua số điện thoại này Đấy, thì tôi sẽ tư vấn và tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cái đồ chơi và những cái cách chơi nó hiệu quả nhất 2020 này anh em nhé Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em Đấy, anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất bên tôi chào tạm biệt tất cả anh em